Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Trở lại à, thăm à, hoàn cảnh của bé Nghi, chú Thắng với bà Tư Nhưng mà rất tiếc hôm nay thì chú Thắng vừa mới mất vào hôm qua lúc 16 giờ Thì hôm nay Phước ghé lại đây đốt để đốt nhang với lại thăm gia đình luôn Chứ chia buồn cùng với bà Tư Giờ mình vô luôn nha, tại vì buổi chiều đang cúng cơm Nên nó hơi ồn với lại chắc có lẽ cũng đã cúng xong rồi nên bây giờ mình có thể à, vào được rồi để con vô con đốt nhang cho chú cái à, ờ, ờ. Ờ. dạ chú thắng là mất hôm qua hả bà tư 16 giờ ủa rồi đang nằm ngủ rồi chú đi luôn hay sao không vậy có chú bệnh mười mấy ngày ờ, rồi dạ. chú giật lại đó rồi mà tôi lo thuốc rồi không ổn tỉnh tàu đó đàng hoàng ông không biết gì hết đó dạ. ngày hôm qua nó thấy dỗ sữa thì chú mà sao chú không uống được nó thấy gì kêu mượn ông năm nay đi mua dạ. cháo về đổ mua cháo về đổ ông chào qua hoài ông không có ấy Ê, thấy vậy cái mới điện con cháu rồi dòng họ sớm này lại nè coi coi ổng thì sao mình có mình ơn mà tôi không biết gì hết kêu đấy hướng hướng ông đi đi ông bệnh trước mấy ngày rồi ra đây ngồi mình ngồi ghế ha ngồi ghế này nhớ chưa? gì chưa nhớ rồi vụ gì vụ hồi nãy con nó nói là để cái cái, cái cốt của à, ông à, ha, ông ổng ở trong nhà tôi thờ được hay không dạ dạ tôi hỏi mấy đứa nó đòi người ta nó thôi giờ mới đưa cái cốt của chú bỏ chứ xong mấy đứa em của nó đi về không có chịu dạ. qua đây này đi bà ngồi đây đi bà tư nè bà ngồi đây đi bà tư muốn giải tán thì cũng phải hết vậy ờ, hết mấy đứa nó không có bảy thất thì cũng bảy thất nhưng mà bây giờ là hỏi ông thầy coi dám để anh hai tôi trong nhà gì má nó ở nhà má thờ được được được thì má cái gì thờ tới chừng nào cũng được chứ còn vậy là để mà sợ gì đó không có sợ đúng bảy thất thì ờ, hết xả tan cái gì đó rồi ông cả giường lên rồi cái đem cải tán gì xong hồ chơi nè ông năm dạ ông ông ông năm rồi ông không bởi mấy đứa kêu hỏi thử coi rồi để mà không đem đi bỏ xong bỏ biển tôi đâu có chịu dạ có hai mẹ con nhà sống ngủ nghỉ mà nó chết rồi là tôi đâu rồi bé nghi với hưng đâu rồi bà đi không chưa có gì à. cái uh, sự ra thì chú nằm cũng chứ bao lâu rồi bà năm năm rồi tết 5 rồi nó sáu rồi sáu rồi tết rồi Thì đợt con biết có giờ chắc cũng ba bốn năm rồi không biết giờ biết cỡ nào ba năm trên ba năm ba trên ba năm tụi không có bé nghi mới có hai ba tuổi giờ ừ. đi học gần ừ. chuyển bây vô lớp 1 luôn lớp một rồi lớp một luôn rồi thằng hưng thì ờ, lớp 3 rồi dạ chiếu mình rước rồi dạ ừ. thì uh, giống như uh, chia buồn với bà uh, kèm theo một phần nữa là có thể đó đây là sự giải thoát cho chú nằm cũng <laughs> lâu rồi chú về buồn giống như thuốc này phật rước rồi buồn quá chú ơi dạ ai cũng khuyên tôi cái vụ đó thôi đi để cho bà khỏe để bà cực dạ. cực thì có con mình nhìn con mình cũng đỡ ha khúc ruột mà cắt cái nó chảy máu lắm chú Phước ơi dạ con với lại nhà có đám hôm qua là nhà dạ. à, thọ nôi của con gái con con gái hả thọ dạ. nôi rồi đó má này thọ nôi rồi đó hả dạ bởi vì con mới uh, nói chung là không có cầm điện thoại luôn không ừ. có hay biết gì chứ ngồi tới sáng hôm nay rồi con mới mở điện thoại lên là chú điện đúng không ừ à, ổng điện đằng này nó chắc là điện đó là thấy số lạ người ta không có dám không mắt đâu thì do là con để đó con ngủ qua ừ, xỉn qua đó. nhà có đám thôi nồi của nó chắc là có lẽ là dạ. số lạ không có ai bắt thôi giờ á vợ thằng này nè vợ thằng vũ nhà dạ. này nó nói thôi ờ, cô ấy cô nhắn tin đi rồi chú ờ, anh rồi. anh phước đó anh mở anh thấy anh dạ. dòm anh biết thì đó liền. con nhìn tin nhắn con mới mới đó. thấy chứ đằng này cũng bí lù cũng không biết nữa dạ. nó nhờ nó chạy ra nó giờ điện không được thì bà, cô nhắn dạ. đi thôi ai biết làm rồi đám mình ở đây là do bên uh, ai ai ai hỗ trợ hay là mình ờ, bỏ tiền ra bà tư? bỏ tiền mấy đứa em nó nó đi về nó đi làm về nó nói thôi giờ anh hai ảnh vợ con không có có dạ. thôi giờ mình đứng ra mình làm thiếu đủ gì bao nhiêu thì anh em nói là dòng họ đi chia ra cho dạ. trả cho người ta vậy dạ. đó tao mới tao còn gửi chú phước 5 triệu nó nói năm triệu đâu mà để đi đây thì ờ, sẵn bữa nay con ghé lại nè con uh, gửi bà 5 triệu tiền gửi này nha là yeah. Dạ. hết quỹ với kèm theo uh, giống như con cũng chia buồn với gia đình yeah. Dạ. con thì con gửi cái này của riêng con gửi uh, để bà cúng hết rồi cho Nhân, dạ, chú dạ con gửi Cảm triệu dạ giống như là con uh, gửi đám cho chú ừ. nhưng mà bà cũng có tiền mà để người ta gì không có dạ. tiền mấy đứa nó là thôi giờ gác làm đi rồi thiếu đủ gì chia ra dạ. xúm nhau chia với người ta đi đây nè chắc cũng có lẽ là dạ. thiếu dạ. chút đỉnh thôi thôi là hòm rồi mai tán thầy rồi là mình mướn hết hả? mướn hết mướn trơn không có gì không có gì trơn á dạ. dạ mướn là hết trơn nó xe cộ sáng mai mới qua quả tán bảy, giờ đi giờ. Dạ. giờ đi quả tán tôi không đi chú ơi tôi đau lòng lắm tôi không có đi liệm hôm qua không có không có tôi lại gần nữa liệm qua lúc mấy giờ vậy bà tư 9 giờ tối 9 giờ tối hả tôi có không có lại gần nữa chú ơi tôi đau lòng quá chú ơi chết qua 4 giờ chết 4 giờ vậy là bệnh có khoảng mười mấy ngày nay bệnh rồi bắt đầu ăn không ấu không được ăn ít ăn ít ít ít về ốm lại rồi rồi à, xong rồi uh, Cái đưa mệt. sữa vô đưa sữa vô rồi Nên tôi kêu ông này là đi ông năm ơi ông đi mua giùm tôi lon uh, cháo dinh dưỡng xuống với ông mua dạ. cháo dinh dưỡng dùm cho tôi tôi đút về tôi đút cái chú cái miếng này hoài chú không có nhả ra dạ. tôi sữa đó vậy ly tôi đút cũng không nhả ra nữa tôi thấy không êm tôi chạy tôi kêu ông năm ơi ông năm ông qua ông coi này mà ông ăn cơm tôi thôi thôi tôi kêu vậy thôi tôi về yeah. Dạ. tôi về có đi tôi không trai hết trơn á tôi gặp thằng cháu tôi của tôi chị lại cái nói trời ơi không được con hai chắc đi quá quá trời rồi không mệt dữ rồi đó đó từ từ nói vậy rồi mấy đứa nó chạy rồi kêu đứa này đứa kia chạy giết lại thì bắt đầu vòng vòng ở đây nè mấy bà con ở đây ta chạy lại tiếp rồi mình thấy nó đi đi đi đi đi đi, đi luôn đi luôn vậy đó đi mau tôi này chú nó nằm cái nệm nó năm sáu năm nay hồi từ chú cái nệm trước cái nệm này chú cho cũng không có phòng cái lưng còn nó quào wow, quá sao gách một đường vậy này nha mà tôi giá không có được tôi dán không được cái cân băng cao không có mà tôi kêu này đi qua bên đa pha mua giùm ổng đi không mượn dán đặng cho nằm hai lỗ này đít là hai lỗ mà tôi nha thuốc nha, nôn hết chân nó, vừa lành nó là nó chết nó vừa bằng mặt lại là nó chết rồi dạ. thuốc chị hay lắm rồi là vừa rồi nó lỡ năm nó lỡ hai bên này nè cái dạ. vừa vừa vừa bằng mặt thì tôi nói ông năm ơi lành mà bằng mặt rồi ông năm ơi bằng mặt lại bữa nay nó chết không phải có bị mà ai cũng dạ. đi nằm lâu cũng bị mà cái qua hồi mình nằm cái niệm nó mấy năm nay coi vô có khỏe ghe sạch chân không có gì hết trơn á khỏe gì đó mà cái mình lại nó lũng mà tôi kêu ông năm này đi mua dưới này ta cũng đâu có bán không có bán thứ keo tôi nói chú Phước chú có đưa một cái keo dán được một lỗ rồi đặt trước mua cái đó nó có keo có cái keo mà dán được một lỗ rồi sao nó đặt cứng ngắt rồi nặng không ra rồi thôi viết này tôi để dạ. viết nhỏ hai cái lỗ này trời ơi chú ơi đau đau lòng lắm chú bà cũng uh, đừng có buồn quá nói chung là buồn thì phải buồn rồi buồn nhưng mà cũng nén lại tại vì còn phải chăm sóc cho bé hưng với bé nghi nữa dạ, còn hai nhỏ nữa hai đứa nhỏ nó sáng nó ngủ nó về nó hỏi cóc ông hai đâu rồi đấy. ông hai vô đó dạ chờ sao ông hai chung với chồng vậy bà cáo ừ, ờ, ông hai đi vô đó rồi tụi mình không có thấy ông hai nữa con ơi rồi đi học hai đứa đi học à, phước ờ, cũng uh, không biết nói gì yeah. thì ờ, cũng ờ, mấy tháng rồi ừ. dạo này thì Phúc cũng hơi lu bu chị ừ, rồi đúng ờ, rồi có ghé thăm bữa nay thì ừ. nói nói chung là con ngay đám xong con tính là đám uh, thôi noi con con xong là con ghé con thăm đó ừ đúng rồi đằng này cũng tính ghé, ghé thăm ừ. để, để con ghé con thăm để cho bạn tết nữa ừ, tại vì rồi. con canh canh ngày tại thấy bữa nay cũng tại vì đưa ông táo dạ, xong dạ. qua hôm sau thì nói chung là con sẽ tranh thủ là 28, 29, 23, 27 năm, 27, năm vậy, nào cũng gần Tết là con sẽ ghé lại cái nữa mà tự nhiên chưa kịp ghé lại gặp lại thăm chú, nữa là mấy à? tôi nói dạ, là dạ, chú dạ. phước là có hầm mấy chú vô đó chú vô là mình ăn tết đó năm dạ. nào vậy ông năm nhớ không năm tôi ngồi tôi nói trong năm này nè vậy đó chưa nói kịp nữa. chưa kịp là ông đi rồi đó bởi vậy bà cũng uh, ờ, dành sức khỏe nha dạ uh, cảm ơn chú phước dạ Phước cũng uh, chào cô chú anh chị và các bạn thì uh, bây giờ thì chú Tư đã mất rồi bà thì uh, chỉ còn một mình thôi giống dạ. như nói trước khi chú mất á, thì nó sẽ đỡ được cái gánh cái gánh nặng cho bà nhưng mà mình nói Đau. thì nói như vậy tại vì bà sẽ ờ, đau lòng đỡ cực hơn tuy nhiên á, cái cái vết cái vết mà cái vết thương trong lòng thì nó vẫn còn đó và còn ở đó nữa bên cạnh đó nữa là còn hai bé nhỏ nữa còn Nên, hai bé à, nhỏ à, nếu mà cô chú anh chị nào thương cảm và muốn hỗ trợ tiếp tục cho bà thì cứ việc à, gửi cho Phước Phước sẽ ghé thăm À, và để chuyển cho bà để chăm lo cho hai bé thì hai, hai bé, bé thì hai ờ, các cô chú anh chị đã theo dõi từ lúc đầu tới giờ thì từ ờ, năm mà bé mới hai ba tuổi bây giờ cũng một hai tuổi rồi thì nói Ông chung giỏi. là mình cứ, cứ gắng như hỗ trợ được phần nào thì hỗ trợ phụ cho bà tại vì cũng hoàn cảnh bé cũng đáng thương lắm cô chú anh chị theo dõi lâu thì cũng đã biết thôi vậy nha thì cũng năm mới tết đến thì phước cũng uh, ờ, chúc cô chú anh chị uh, một năm mới dồi dào uh, gì an khang thịnh vượng mới mới mới ờ, vô cháu dạ. dồi dào sức khỏe uh, cảm ơn quý mạnh thường quân đã dạ, đồng hành với phước trong thời gian qua và suốt thời gian cũng như mấy năm nay uh, luôn uh, theo dõi hoàn cảnh của bé nghi với uh, bé hơn với chú thắng thì bây giờ đã mất đi một người rồi rồi bye bye nha bà tư có gửi lời gì không gửi lời cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ dùm cho tôi bây giờ cả không bằng gì được hết chứ lớp nào buồn gầu con nó chết rồi là gầu buồn lắm cũng là nhìn sức khỏe nha cái <laughs> bên hàng xóm Ờ, rồi, nhờ ông đông nó nhờ ông à, dạ, đi rồi dạ, dạ, mà ông chạy xe ôm nó dụ cho ông năm ngàn mười ngàn ông chạy đi mua dùng bịch cháo này kia nọ vậy đó dạ. nhiều khi ông nói thôi đi bà không có tiền tôi không lấy mà hỏi về mua giùm kêu mua dùm là mới có một cái hộp cháo gì chưa đứt rồi chứ rồi cái thằng nhỏ hôm nay nó nói ủa tôi mới nghe mà kêu ông năm mua cháo rồi sao giờ mà khóc rồi là chết rồi vậy mua cháo một câu về mua cháo bồ câu về đó